anh xuất hiện trong nhà của Duyên Đây, bắt đầu Không không bớt cũng bướng Nè, áo mới nè, quần mới nè, giày mới nè, áo mới nè Bắt đầu bướng nha, đúng rồi Bố, ba, ba Ba mặn điệu nha cái mạc chưa lấy ra à, Mua để để mạc cho tao biết đồ mới trời ơi ờ à, được còn mẹ viên tắt đi mẹ viên cái bụng cái bụng bự cái bụng bự